Yeah. Oh. Adol Ians and uh, Muhammad Sorry guys, from I'm late, I'm late. Asaf Osama. Okay, we have. Okay, I see the um, Moham, oh Arun and uh, Starlight in the game. Okay, sure. So amazing uh, this season. So you can see so many tough player on uh, active right now. Oh, Archer Queen, correct earthquake and uh, lock in good enough. Congratulations, Yan. Us. So okay, I see uh, Mohammed's line here. Let's go, guys. Uh, sorry, uh, let me check boss in the game. Oh my god, drill. Really, uh, yeah, the fast cycle drill. Yeah, the fast cycle drill. So, how how to defend the uh, gap with uh, the fireball? So almost his cannot defend wake gap. Almost car dead by. Uh, we, we were dead by uh, tornado. Zap. Dạ. Không, một sau không có điều chỉnh anh em ạ Nên là meta vẫn như vậy thôi Một sau có một vài cái uh, event uh, Event nhỏ nhỏ thôi Mình cũng chẳng quan tâm cho lắm Tại vì event đấy cũng chẳng có mang điều Hôm qua Samomo cầm deck này vẫn thủ được Graveyard đó, vẫn thủ được á Ghê vậy Anh xem, anh em xem Nhưng mà cái deck này á có một cái điểm nó chính là nó phải xoay cực kỳ nhanh và nó ép đối thủ là phải đặt chạy theo cái tốc độ của deck uh, drill này nếu mà gần như các thẻ bài thả ra mà đều chết hết mà không ăn được thì uh, Momo sẽ thua nhưng Momo mà gây áp lực được tốt cái tốc độ của Amomo luôn luôn là làm cho đối phương là phải chạy theo cách đánh của anh ta đúng rồi các bạn nhìn ra cái cách đánh của anh ta là sẽ là như này đó đẩy rất nhanh đẩy rất nhanh cái nguyên tắc chung của đánh đánh cái deck cycle khi mà gặp những cái deck kiểu beat down chẳng hạn là đánh tích cũng chậm ấy là các phải ép đối phương chạy theo cách đánh của cái tốc độ ờ, tốc đánh của deck của mình thì các bạn nhìn thấy là mặc dù anh ta có gây được nhiều áp lực tuy nhiên thì nếu mà anh ta một tên nào đấy mà anh ta bị ờ, dồn nhiều quá nhiều ly mà cũng không ăn được nhiều ờ, quá nhiều sát thương thì anh ta sẽ bị uh, gọi là phản đam canon là rất cao để đẩy để chặn đấy Uh, okay, it's Uh, so Okay, let, let me try to make video next next, next time. Because today uh, we we, we uh, this today uh, season end, so so maybe uh, to, in today I will upload. Uh, Hi bro, how are you today? Today, oh, you can see maybe dragon still alive, and uh, the and preset uh, you you can see the Princess Tower connect to connect to Baby Dragon and Skeleton gets so much damage poison here. We got a tornado. The last tornado poison coming. Because the last cycle without so cycle with, with, with poison uh, with the champion calves really fast. Super super fast. Good job. Uh, very low ranking right now. uh, Alexis, Alexis, <gasps> Wolacy, and uh, Jans. Okay, let's enjoy this matchup. Need to go to Red Room. I got a junk ăn nốt quả mấy make mít meat, make a meat anh em, Yes, uh, Mohammed's line. Mình có mấy con muối mít uh, từ tuần trước đến giờ. Hắc. Anh em đã bao giờ ăn mít mà bỏ trong tủ, tủ đông chưa? Phê vãi. It's enjoy it. Yeah, yeah. Mm. Ngon lắm. you <laughs> enjoy delicious <laughs> sorry ok mời mấy slide kìa ăn nốt cái này xong xong nó xong xong đi còn hai mũi ăn nốt ôi hôm nay bụng toàn mít ăn nhiều mít quá chán lắm em là ngon mít này ngon đấy anh em mà có mít bỏ vào tủ lạnh á vào tủ đá khoảng ờ, một hôm mà quay ra ăn ngon lắm không cứng thơm ngon mời bạn ăn nha Music Pro Club with the Music Best Ok Wait for me one minute Um, yes, Igbo, um, uh, cycle with um, Arthur, Arthur Queen, sorry. And Hot Earthquake, Hot Earthquake, um, uh, Hot Earthquake, um, Mike, um, Zayn Skeleton. Smart popular. Thực sự uh, xem cái trận này pháp xem cái trận này thì quá ôi một sen mới đấy ôi <laughs> ờ, từ không chat đã tắt tắt mẹ anh em xem qua cái bạn này nhá thực ra là mình không có playlist này nhưng mà trận này cũng hay quá rồi okay, so so guys, I'm streaming on a uh, stream on a uh, stream on uh, on, uh, a, rockstar rockstar stream, uh, stream. Sorry, sorry about that because um I don't have the boss player on my fan So you can see the matchup between the Light, uh, Sensei, uh, Ray Light, and uh, Moten. So it's crazy. Ah, I hear some voice of uh, I hear some voice. Um, I hear voice uh, Anaban. He on the uh, Rockstar stream. Say thằng này đánh đi mà. OK, so if if Yan win, uh, if if, if um, Sensei win, Lai will Lai will lost top two. And the matchup between the uh, Relay and and and uh, Moten no idea because um 50 50 percent of both player trận này hay vậy nhưng đúng là mùa này căng rồi <laughs> lai căng rồi gọi lai căng Ôi, nghe dòng cái từ này lai căng nghe phết nhỉ nghe đúng phết đấy chứ lai căng <laughs> Việt Nam cũng nghe cũng có từ lai căng đấy <laughs> Thôi Ian stop one rồi Ian stop one for sure Ôi Ôi tí nữa Archer Queen ăn trụ u uh, một ten ăn rồi, một ten Một ten ăn More 10 hands, More 10 wins. Grills and five fireballs coming. Oh, more 10 wins. Good job. Then I lose. Okay, the last one minute. Last minute. Okay, so I think that Yan top one. Let's go. Top one. Let's go, Yan. Yan top one. We don't have enough. Yan top one. One. Congratulations Yan Congratulations Vamos Yan Congratulations Yan It's all one ready Thank you so much guys Thanks for watching Congratulations Yan Thanks for watching Cảm ơn anh em nhé Thanks for watching Úi giời Vua về nhì thành về nhất Congratulations Yan Vua về nhì vẫn là về nhì mà Vua về gì vẫn về nhì Zip mùa tên Ok Congratulations, Yan. Congratulations, Yan. Congratulations. So let's take a photo. <laughs> dù sao thì à, thằng Lai cũng thua anh em ạ nhưng không đủ thời gian. Okay guys, thanks for watching and see you guys the next live stream next season and uh, see you guys. Thanks for watching. Bye bye anh em nhá.